À, kính thưa quý vị và các bạn, à, sau lưng tôi là khu biệt thự Sài Gòn Bơn. Hiện tại chúng tôi đang có 3 căn biệt thự trong này với giá rất là tốt. À, mời quý vị và các bạn cùng tham khảo. Và sau đây tôi xin nêu lên là những lý do khu biệt thự Sài Gòn Bơn này sẽ còn rất là nhiều tiềm năng để tăng giá. À, Tiềm năng thứ nhất là khi mà thành phố hoàn thành con đường ven sông nối từ khu chân cầu Sài Gòn lên thẳng khu Tôn Đức Thắng lên thẳng khu biệt thự Ba Son. Đây là một tiềm năng rất lớn để mà khu biệt thự Sài Gòn Bơn này tăng giá. Tiềm năng thứ hai đó là con đường Nguyễn Hữu Cảnh đang được thi công mà đang được thi công và sắp hoàn thiện. Đó là sẽ làm cho tình trạng ngập nước của chúng ta uh, giảm đi đáng kể. Đấy và tiềm năng thứ ba đó là uh, thành phố trung tâm trung tâm quận nhất sẽ lấy luôn một khu phường 22 của Bình Thạnh làm vào quận nhất khi sát nhập vào thì giá của khu biệt thự này sẽ là thành biệt thự quận nhất và giá sẽ ra gia tăng rất là nhiều một, một tiềm năng nữa đó là những căn biệt thự tôi sắp giới thiệu cho quý vị các bạn xem là những căn biệt thự giá rẻ và có những căn là góc hai mặt tiền ờ, rất là tốt để đầu tư à, xin mời quý vị cùng theo dõi biệt thự Sài Gòn Pearl ngôi nhà tiêu chuẩn 5 sao bên sông Sài Gòn. Vươn mình kiêu hãnh bên sông Sài Gòn, hội đủ các yếu tố về vị trí đắc địa, trong một quy hoạch tổng thể hoàn chỉnh về chức năng và một môi trường phủ xanh toàn diện trong lành, biệt thự Sài Gòn Pearl là nơi lý tưởng bậc nhất để bạn tận hưởng cuộc sống. Không chỉ mang đến một không gian sống an lành, tự tại, Sài Gòn Pearl còn đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu sống đẳng cấp bằng các tiện nghi và tiện ích đạt chuẩn 5 sao. Ý tưởng cảnh quan Đông Nam Á, thiên đường mặt đất. Mỗi góc nhìn ở Sài Gòn Pearl luôn hiển thị một không gian thiên nhiên, tao nhã. Kiến trúc tổng thể của Sài Gòn Pearl được trao chuốt để phô diễn tất cả nét đẹp của cảnh quan tự nhiên theo quy hoạch một cách tinh tế nhất. Phần thiết kế chi tiết được thực hiện bởi một công ty tư vấn thiết kế nổi uy tín chuyên về môi trường, quy hoạch, xây dựng dân dụng và kiến trúc cảnh quan. Ngắm nhìn vẻ đẹp hài hòa của cảnh quan thiên nhiên ở Sài Gòn Pearl luôn là niềm say mê bất tận. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu 3 căn biệt thự trong khu biệt thự Sài Gòn Pearl. Căn thứ nhất, diện tích 11 x 21, lô góc tiện kinh doanh, làm văn phòng, thiết kế một hầm một trệt hai lầu. Có sân vườn bên hông thoáng mát. Chủ nhân đang chào bán với mức giá 78 tỷ. Căn thứ hai, diện tích 10 x 21 thiết kế một hầm, hai lầu, một áp mái. Nhà trang bị nội thất cao cấp, có thang máy. Khu VIP nhất Sài Gòn chỉ cách trung tâm quận nhất có 5 phút xe máy. Có đầy đủ tiện ích gym, hồ bơi, spa, chủ nhân chào bán mức giá 76 tỷ. Căn thứ ba, diện tích 7 x 21 xây dựng một hầm 2 lầu một áp mái, nhà hoàn thiện nội thất căn bản. Chủ nhân chào bán mức giá 56 tỷ. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà Sài Gòn để được biết thêm chi tiết. Các tiện ích hiện đại bên trong khu phức hợp dự án Sài Gòn Pearl. Tất nhiên đối với một dự án có quy mô hàng trăm triệu USD như Sài Gòn Pearl thì các tiện ích bên trong phải được đầu tư rất lớn với mục đích mang đến cho cư dân một không gian sống trọn vẹn đúng nghĩa, không gian xanh thoáng mát giữa lòng thành phố thì hiện nay dự án đang được xây dựng với nhiều tiện ích hiện đại như Trường phổ thông song ngữ liên cấp Wells Spring Sài Gòn, đây là tiện ích thuộc hệ thống giáo dục chất lượng cao của tập đoàn SSG. Trường được đánh giá cao về chất lượng giáo dục bậc nhất Sài Gòn được nhiều phụ huynh tin tưởng cho con em mình theo học. Câu lạc bộ Sài Gòn River, với quy mô hơn 3.500 m2, được trang bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ tập luyện thể dục thể thao hiện đại, giúp cư dân nâng cao sức khỏe mỗi ngày tiện lợi. The Spa, với không gian thoáng mát ngay cạnh sông Sài Gòn, bạn sẽ được hòa mình vào bầu không khí lãng mạn, trong lành cũng như được thực hiện những liệu pháp chăm sóc da, cơ thể tốt nhất, thiên đường xanh bên bờ sông Sài Gòn. Nơi đây được xem là một trong những địa điểm có mật độ cây xanh lớn nhất tại Việt Nam, kết hợp với vị trí ngay cạnh sông Sài Gòn và sở thú thảo Cầm Viên giúp cư dân có được môi trường sống trong lành và mát mẻ nhất giữa thời tiết nắng nóng của thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm thương mại Sài Gòn Pearl nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân thì tiện ích trung tâm thương mại không thể thiếu. Với thiết kế nơi đây khá rộng rãi, sang trọng với nhiều dịch vụ khác nhau từ trung tâm mua sắm thời trang, siêu thị Center Mart, nhà hàng ăn uống, đồ gia dụng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, khu vui chơi trẻ em. Với những tiện ích hiện đại, đẳng cấp 5 sao của khu phức hợp Sài Gòn Vân đảm bảo sẽ mang đến cuộc sống hoàn hảo và trọn vẹn nhất cho cư dân. Để sở hữu được một căn hộ cao cấp tại dự án Sài Gòn Pearl, hãy nhanh chóng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng với mức giá hấp dẫn nhất.